Để tìm hiểu thực hư về hiệu quả của bài thuốc nam đặc trị bệnh của vị nữ lương nghi này, phóng viên đã tìm đến phòng khám của lương nghi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Hoàng Huy đang có mặt tại bãi đỗ xe của phòng khám của Lương Nghị và chúng tôi khá là bất ngờ với hình ảnh hàng trăm chiếc xe đang nối đuôi nhau xếp dài bên ngoài phòng khám và một câu hỏi đã được đặt ra cho tất cả chúng ta đó chính là không biết bên trong phòng khám có điều gì đặc biệt mà lại thu hút số lượng lớn bệnh nhân như vậy. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân chúng tôi để vào bên trong cùng tìm hiểu. Xin mời chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô thôi uống là khỏi trăm phần trăm một tháng là khỏi khỏi đã khỏi là khỏi dứt điểm à bây giờ là không tái phát lại được đấy không cô cô thì cái bài thuốc của mình thì chữa thì đã được nhiều người khỏi chưa cô nhỉ bài thuốc chữa bệnh của nhà cô là bệnh thân, bản thân cô là cô chữa thì hơn 40 năm rồi mà chưa nghe bệnh nhân nào bảo là không khỏi cô còn mới đầu là cô chứa ờ, cho ờ, bệnh nhân ở gần thôi xong là giới thiệu dần dần là đi bây giờ là từ nam vào bắc là chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô thôi uống là khỏi trăm phần thì theo đánh giá của hội đông y huyện hiện chúng tôi là cái cái thuốc mà để đưa cho ra thị trường cho bà con sử dụng của cô ấy lương y là ờ, đạt chất lượng tốt gần đây thì được sự tham mưu của phòng y tế thì sở y tế đã cử đoàn liên ngành về kiểm tra và cấp giấy phép để bắt đầu hoạt động thì đến giờ phút này thì nếu nói về cái hiệu quả thì về quan điểm về đông y thì chính quyền cơ sở chúng tôi hoàn toàn nhất trí khi đã đủ giấy phép theo quy định tích cực nhanh luôn mà uống nhanh cũng chỉ ba bốn ngày là thấy nó nó hết dần dần nó ấy ngay mừng quá chứ mà gặp được cái thuốc ấy có đáng bao nhiêu đâu thì thời tôi kêu đau lưng nhức mỏi thì người khách hàng là giới thiệu cho tôi cái thuốc minh ờ, mệnh đơn này thì tôi uống thấy đêm ăn ngon ngủ cũng ngon sinh lý của tôi thì từ trước nay là nó yếu mà uống vào thì bây giờ là sinh lý nó bình thường đêm ngủ ngon tối này cũng ờ, thấy yếu ờ, ờ, yếu cũng xem tây quy thấy thuốc này tôi cũng mua dùng thử bây giờ tuổi của tôi là thấy nó cũng là sinh lý nó cũng yếu giờ tôi mua thuốc này dùng thấy là nó cũng cải thiện rất tốt dạ. Minh Mệnh Đơn chiết xuất từ 100% cao thảo dược thiên nhiên rất an toàn và hiệu quả kể cả trên những người có tiền sử tim mạch và huyết áp dạ chúng ta sẽ không mất thời gian để sắc thuốc nữa tại vì ở đây nó là đã chế biến thành viên hết rồi dạ chúng ta chỉ cần lấy ra và uống thôi sẽ không tốn thời gian để sắc thuốc rất là an toàn và hiệu quả Thưa quý vị, sau khi lắng nghe chia sẻ của những bệnh nhân đã được trực tiếp sử dụng sản phẩm thì hẳn quý vị và các bạn đã hiểu lý do tại sao lương y Lê Thị Miểu lại được các bệnh nhân tin tưởng đến như vậy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.